Xin chào tất cả các anh em bé thủ đã đến với kênh xem kèo bóng là có tiền của K à, ờ, Trước khi đi đến với phần nhận định cũng như là đẩy cho anh em một số những mã kèo để anh em chúng ta tham khảo trận đấu giữa Wolverhampton và West Ham United nhá Thì mình cũng xin chúc mừng tất cả các anh em ngày hôm qua chúng ta cũng đã có một đêm cũng như là một buổi uh, uh, sáng tinh mơ thật là rực rỡ đúng không? Rất là rực rỡ rồi. Khi mà trận đấu giữa Real Betis và Barcelona thì anh em chúng ta bú gần như là full kèo. Uh, full hiệp 1, bú kèo full hiệp 1. Uh, à, đi Barca hiệp 1 cũng như là tài 0.5 hiệp 1 anh em. Đấy. Còn ở trên kênh thì mình có uh, đưa kèo cho anh em tham khảo thì anh em chúng ta cũng chỉ hòa kèo thôi. Anh em chúng ta cũng không có lợi nhuận. Còn đối với mình thì mình cũng nói rồi cách chơi của mình là ăn chắc chặt bị đấy chơi kèo running thì anh em chúng ta mới có thể xoay kèo cũng như là theo dõi cục diện trận đấu được còn nếu như mà những anh em mà chơi qua cỏ thì mình nói thật là rất khó để anh em chúng ta ờ, có thể đầu tư một cách xanh chín được khi mà trước trận đấu đúng không trong trận đấu chúng ta không thể nào mà biết trước được rằng là sẽ có bao nhiêu cái thẻ hay là có những cầu thủ nào chấn thương và những cầu thủ chấn thương đấy thì nó có quan trọng cũng như là những cầu thủ chủ chốt của đội bóng hay không nó sẽ làm thay đổi hoàn toàn cục diện của trận đấu nếu như mà những cầu thủ chủ chốt hay là dính một cái thẻ đỏ đúng không thiếu người thì rất khó để có thể có một đội bóng chuyển hóa được những cái lợi thế trước trận đấu của mình để giành cái chiến thắng cuối cùng đấy giống như là Chelsea với Fulham đúng không ngày hôm qua thì mình cũng nói với anh em rồi đó là cái việc mà lịch thi đấu dài cũng như là Chelsea hiện tại là không đổi ổn định đội hình thì anh em chúng ta nên đi trước đó là cái mã kèo Fulham. Tuy nhiên mình không biết rằng là có nhiều anh em có đặt niềm tin vào Chelsea hay không. Khi mà Chelsea dính thẻ đỏ thì mình nghĩ rằng là cái kèo đó là kèo ăn chặt rồi. Đấy. Đúng không? Đó. Và một điều nữa mà mình muốn chỉ cho anh em đó là cái lợi thế khi mà anh em chơi trên trang. Thứ nhất đó là gì? về tỷ lệ kèo hiện tại ví dụ như trận đấu mình sẽ làm cho anh em đây đó là trận đấu giữa Wolverhampton và West Ham United hiện tại kèo đang là kèo đồng banh và sẽ còn rất nhiều những mã kèo khác như là mã kèo chấp đấy chấp 0.25 chấp 0.5 này đấy. hoặc là ví dụ như là một trận đấu như trận đấu uh, giữa Liverpool và Brighton and Home đi đấy Uh, Liverpool chấp 0.25 ăn có 1.88 nhưng Brighton được chấp thì lại ăn rất cao, ăn đến tận 2.0. Anh em thấy không? Gấp đôi. Đó và mình cam đoan với anh em rằng chắc chắn rằng những cái kèo này nếu như mà anh em chơi qua cò thì anh em cũng chỉ ăn được đủ. Anh em chỉ ăn được đủ thôi. Đấy. Đúng không? Đấy, anh em chỉ ăn đủ thôi Anh em chúng ta cũng không có thể nào mà ăn được ít được Ví dụ như là ngày hôm qua Trận đấu giữa Barcelona và Real Betis chẳng hạn Trận đấu ngày hôm qua giữa Real Betis à, Khi mình đẩy mã kèo đó là tài hiệp 1.0.5 Có nghĩa là mã kèo rung rồi đấy Anh em thấy không? Đấy Thì anh em có thể thấy rằng Tài 0.75 này thì ăn đến tận 4x và tài 0.5 thì ăn đến tận 3x anh em thấy không đấy nó ăn rất nhiều anh em bỏ một triệu ăn 3 triệu đấy bỏ 2 triệu ăn 6 triệu thấy chưa ngày hôm qua thì thằng em ở bên uh, cạnh nhà mình nó được thưởng Tết có một triệu thôi Thật sự là thằng em vừa mới vào làm công ty Nên là chắc chắn rằng là thưởng Tết thì sẽ không được nhiều So với những người mà làm lâu năm Đấy nó thưởng Tết có một triệu thôi Nó bảo là ừ, ít quá anh ạ Em bây giờ mà thưởng Tết một triệu mà bây giờ cầm một triệu như thế này Tiền lương thì à, tất nhiên rằng là ông nào cũng thế thôi đúng không cũng phải à, đóng họ cho sư tử hết rồi đấy vì vậy nên là một triệu thì làm cái gì đấy thằng em nó bảo là à, cho em xin cái kèo em muốn in à, được thì được mà không được thì cũng không sao một triệu nó không phải là cái vấn đề quá to tát đúng không nếu như mà anh em chơi bóng thì em cũng hiểu rồi đúng không vào một kèo x lớn như thế này mà đầu tư đúng không bỏ một ăn 10 hay là bỏ một ăn 3 thì vẫn có ích cho anh em đúng không đấy thì ngày hôm qua thằng em nó đi luôn một triệu thì nó được 3 triệu đấy hôm nay lại có tiền nó thấy không nó được súng xính nó tiêu nó uh, tiêu thoải mái hơn đúng không và trước cái tài 0.5 ấy thì mình có để cho anh em tiếp đó là cái tài 4 này đấy cái tài góc 4 anh em nhé cái tài góc 4 hiệp 1 luôn thì anh em bú full cả mã đó là Barcelona chấp 0.5 ăn 2 chấm anh em nhá, đấy ăn x2 đó đây là khi trận đấu đã diễn ra được nửa hiệp 1 rồi anh em nhá thì mới có kèo như này còn đầu trận hình như là chấp đến một đúng không đấy vì tài hiệp 1 đang là 1.25 cơ mà đó thì với những anh em mà chơi qua cò thì rất khó để anh em chúng ta có thể một cái kèo mà nó mượt như thế này đấy và có một cái kèo nó thấp như thế này để anh em chúng ta có thể dễ dàng đầu tư rồi không miên man nữa quay trở lại với vấn đề chính đó là trận đấu giữa Wolverhampton và West Ham United. Một trận đấu đồng banh và cả hai đội bóng đều đang là những đội bóng top cầm đèn đỏ. Uh, xếp vị trí thứ 17 và xếp vị trí thứ 19 và cũng bằng sàn sàn điểm nhau thôi, không có gì là quá cách biệt cả. Và một điểm nữa đó là cả hai đội bóng đang có một phong độ khá là tệ. Wolverhampton thì có nhỉnh hơn khi mà họ có một trận thắng còn đối với West Ham United thì họ đến có 4 trận thua và một trận hòa thì thật sự mà nói thì với kèo chấp kèo chấp anh em nhá kèo kèo đồng banh đi hoặc là kèo chấp đi nói thật rằng là cũng không biết rằng là chúng ta nên đi đội nào ở đầu trận đúng không thì đó là lý do vì sao mà mình bảo là anh em cần chủ động có cái trang để anh em chơi đấy thì kèo chấp thì mình bỏ qua nhá nhưng cái kèo tài 2.25 thì khá hấp dẫn mình nghĩ là khá thấp với một trận đấu mà cả hai đội bóng họ đều quyết tâm có điểm cũng như là khi mà bàn thắng nổ sớm thì chắc chắn rằng cái tài này nó sẽ nổ bung bét cho anh em luôn đấy nổ bung bét cho anh em luôn anh em nhá đó thì đây sẽ là mã kèo thứ nhất mà mình muốn gợi ý cho anh em tiếp đến đó là mã kèo thẻ hiện tại kèo tài xỉu đang là kèo thẻ 3.5 và ăn đến tận 2 chấm anh em đó thì anh em chả tội gì mà anh em chúng ta sẽ không đầu tư một chút vào cái kèo này cả Đó, bỏ ít ăn nhiều anh em Đúng không? Tất nhiên là chúng ta cũng suy nghĩ được rằng là bỏ ít ăn nhiều Thì cái tỷ lệ ăn nó không cao Tuy nhiên với một trận đấu gay cấn cũng như là thật sự là trước trận đấu chúng ta cũng không có nhiều về thông tin là trọng tài nào bắt đó chỉ chúng ta chỉ có biết được là thông tin thẻ của từ đầu mùa giải đến bây giờ của West Ham cũng như là Wolverhampton nó bao nhiêu thẻ thôi và chúng ta sẽ ước tính rằng là kèo này đi kèo tài thẻ thì nó có khả thi hay không đó trong khi anh em nhá kèo tài là 3.5 đúng không ăn 2.8 trăm à, ăn 2 chấm đi đấy tuy nhiên thì kèo xỉu nó chỉ ăn 1.58 thôi anh em ăn 1.58 thôi đó có chúng ta có thể hiểu được rằng là nhà cái họ vẫn đặt cao cái vấn đề nổ thẻ trong trận đấu này đó thì mình sẽ gợi ý tiếp cho anh em đó là cái mã kèo nào đó là mã kèo tài thẻ trong trận đấu này anh em nhé đây sẽ là hai cái mã kèo mình gợi ý cho anh em trong trận đấu này còn tất nhiên rồi đối với mình khi trận đấu diễn ra thì mình mới xem trận đấu nó diễn ra như thế nào thế trận nó ra làm sao thì mình mới bắt đầu chốt hai mã kèo cho anh em đó để cho anh em chúng ta có thể dễ dàng đầu tư hơn so với việc là anh em đi đầu trận sau đến lúc mà có vấn đề gì trong trận xảy ra chẳng hạn như là anh em đi Wolverhampton đúng không? Đang cổ vũ Wolverhampton nhiệt tình. Wolverhampton đang có một thế trận uh, gọi là nhỉnh hơn so với West Ham. Tự nhiên cầu thủ chủ chốt của Wolverhampton mình uh, nói ra chẳng hạn như là uh, Adam Adam Traore đúng không? Đấy Adam Traore chẳng hạn chấn thương hoặc là trong đội hình của Wolverhampton dính một chiếc thẻ đỏ Chơi 11 người với 10 người Thì anh em nghĩ rằng là cái tỷ lệ đồng banh này thì nó có chiến thắng được không? Đúng không? Có thể rằng sẽ hòa Nhưng mà anh em chúng ta không có được lợi nhuận gì cả Mà còn phải lo lắng về việc là Wolverhampton có thể cầm hòa được hay không Khi mà Wolverhampton dính thẻ đỏ Đấy, ví dụ như vậy Đó Thì đó là cái cách mà mình chơi Ăn chắc chặt bị anh em nhá Đó, gần Tết rồi Anh em nào cũng muốn sẽ có đưa thật nhiều tiền về với gia đình của chúng ta đúng không? Thì anh em nào mà muốn kiếm lợi nhuận trong cái Tết này thì anh em cứ việc nhắn tin cho mình qua Zalo cũng như là Telegram mình sẽ cho anh em vào trong nhóm để anh em chúng ta sẽ cùng mình đấy cùng mình kiếm tiền Tết anh em nhá. Đó, còn cái việc mà mình nhận định hay là mình theo dõi trận đấu đó là cái chuyên môn của mình mình đã chơi bóng cũng như là trước đây mình cũng nói thật với anh em luôn là trước đây mình cũng là một cầu thủ trong một câu lạc bộ và mình cũng được rèn luyện cũng như là được học một cách bài bản về bóng đá cũng như là chiến thuật thì mình cũng hiểu khá là rõ về thế trận cũng như là những cầu thủ cái phong độ cầu thủ hay là cách chơi của các cầu thủ nó diễn ra làm sao được chưa rồi và video thì đến đây thôi cũng khá là dài rồi mình cũng sẽ kết thúc video tại đây nhá chúc anh em vào ngày mai cũng như là những ngày cuối tuần gặt hái được những thành công khi anh em chúng ta đầu tư cũng như là chơi bóng còn anh em nào mà thật sự quý mến ca thì anh em đăng ký hai kênh bóng đó là xem kèo bóng là có tiền của mình cũng như là ca bóng đá nhớ nhấn chuông thông báo để nhận được những video sớm nhất của mình khi mình lên kèo cũng như là những cái kèo tham khảo để cho anh em chúng ta uh, xem và cùng nhận định cũng như là đưa ra những ý kiến nhé anh em đưa ra ý kiến thì anh em có thể bình luận ở dưới phần comment đấy còn anh em muốn lấy kèo thì trực tiếp nhắn tin cho mình và tất nhiên rồi khi đã nhắn tin cho mình rồi cũng như là muốn vào nhóm của mình thì anh em phải chơi trên trang đó chơi qua cò thì thật sự là mình sẽ không cho anh em kèo đâu kèo rất khó